Xin chào các bạn đã channel mình nha, à, mình check kia ra, mình sẽ quay một video à thôi. Thì mấy bạn chắc chắn đã biết Roblox là một tựa game có rất nhiều người chơi và đã vào năm 2006 thì chắc chắn mấy bạn cũng có thể biết là Roblox cũng không ít bao nhiêu lần đã sụp phải hệ thống bởi những hacker khét tiếng thì hôm nay mình sẽ chỉ ra cách top hacker nguy hiểm nhất Roblox năm top năm nha nào hacker nguy hiểm đến Roblox làm cho Roblox sập cả hệ thống đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi và Roblox thực sự có rất nhiều hacker nha bạn nếu mà bạn được có tới ném đá chữ mình và các xếp hạng này nó sẽ không phải xếp hạng theo thứ tự từ mạnh đến yếu hay yếu từ nguy hiểm nhất tới ít nguy hiểm đó từ ít nguy hiểm đó lên nguy hiểm đó mà này chỉ xếp theo ý kiến mình thôi à cái này mình có thể xếp 10 hacker hay là à, ok này 10 hacker nha bạn thì top một cho chuyện này thì chắc chắn ai mới ai chơi Roblox 5 hay những nhà sáng lập rock chắc chắn sẽ biết đó chính là John và jendo Doe đó chính là John và jendo thì mình sẽ dịch ra cho bạn à, đây tài khoản Chondo và channel Roblox được tạo ra bởi giám đốc điều hành Roblox là David Bazuki và Eric Cassell Eric Cassell vào ngày 25 tháng 6 năm 2005 như ngày tham gia của họ được liệt kê vào 27 tháng 2 năm 2006 như trong văn hóa đội trung tên Chondo dùng để chỉ một đàn ông ẩn danh trong khi trên nó đề cập đến một phụ nữ vô danh Đó chỉ là một thông tin sơ lược mà thôi Wiki của Chondo và channel này nhiều lắm ạ Đây máy tính mà định hơi lát thì bạn có thể sẽ tới đây này ID của người dùng Trondo là 2 trong khi ID người dùng của Chendo là 3 và tức tức là Chendo, Trondo và Chendo họ là người chơi thứ hai và thứ ba của là một trong những người chơi đầu tiên của Roblox họ nổi tiếng vì được nhắc đến là một trong nhiều câu chuyện hacker giả mạo khác lịch sử Roblox và được nhắc trong nhiều video clickbait chủ yếu xuất hiện trong giai đoạn 2016-2019 mình còn nhớ rất nhiều người đã đặt giả thuyết rằng Chono và Geno là hacker nằm trong toàn bộ bí mật mọi thứ về Roblox. Và mình thì còn nhớ nó là trong danh sách của John và Jane còn có một X, một X, một X, một là thanh niên này em ạ. Thì um, uh, con thì mình sẽ nói lại cái phần này tóm tắt lại thôi và nói phần thông tin gần đây nhất về Trono ở đó chính là vào năm 2017 cái lời đồn nói rằng là Trono và Geno sẽ tái xuất và ai nhận được tin nhắn của Trono và Geno thì coi như tài khoản của họ gần như sẽ biến mất và có bị xóa ngay lập tức ok giờ thì đến con đến nhân vật tiếp theo thì top 3 mình nhắc đến đó chính là 1x, 1x, 1x1 trong danh sách đảng của Gendo, Jondo và Gendo. Sẽ có 1x, 1x, 1x1. Thì mình cũng sẽ dịch ra bạn luôn. Mỗi một thì coi như là và mình cũng sẽ nói là một x một x nếu mà người chơi mới thì có thể bạn sẽ không mỗi một lại nhưng nếu mà bạn là người chơi lâu năm thì chắc chắn đặc biệt là từ năm 2000 đặc biệt gần nhất thì đã đặc biệt là nhớ là khoai từ lúc 2012 thì chắc chắn mỗi mỗi một là tên đáng sợ bậc nhất vì hắn là hacker khét tiếng nhất và đánh sập gần như hoàn toàn hệ thống của Roblox <coughs> nè mình sẽ lòng bàn luôn nè với mỗi mỗi một là tài khoản được thử nghiệm được tạo ra bởi Sandesky khắp cộng đồng lan truyền nhiều tin đồng với mỗi ít mỗi một là hacker ở một loại 1111 có nhiều tin đồn rằng 1111 là kẻ bóc lột hoặc lãnh đạo của một nhóm bóc lột mặc dù thông tin rồi đã bị lật tẩy từ lâu nhưng nhiều người dùng vẫn tiếp tục tin vào điều đó cùng với những người như John Doe và Jane Doe người chơi nghĩ rằng anh ấy đã hoạt động trở lại sau khi Roblox phát hành các bản cập nhật điều này càng làm tăng thêm lo ngại rằng một 1111 đã trở lại và sẽ hát tất cả mọi người với sự nổi tiếng của 1111 trong cộng đồng Roblox, Roblox đã đề cập đến anh ấy trên các phương tiện truyền thông và sự kiện. Bộ F1 M2 tham gia vào Roblox vào năm 2010 và đến cái ngày vào năm 2012 thì hiện hán đã thì mình còn nhớ một chút nè đó chính là lúc đó một website của Roblox đã gặp sự cố và phải bị gỡ xuống để sửa chữa nhiều người nói rằng là 1111 chính là kẻ đứng sau việc này kẻ đứng sau vụ việc này 1111 có hack một cái lúc đó là Builders Club trò chơi có một số người và các tài khoản admin game của họ các tài khoản của nó của họ đã đã đang là những thứ linh tinh trong diễn đàn Roblox còn Roblox thì vẫn có rất nhiều tiền vì tính tính là ai uh, tính năng VIP của game Builders Club chính là miễn phí cho tất cả mọi người và hắn đã hát luôn cả toàn bộ Roblox giống như một địa ngục địa ngục thật sự cái nhà âm thanh nó trở nên hỗn tạp hơn rất nhiều đó là những cái mình nhớ rồi giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua pha cũng là một trong hacker khét tiếng nhất Roblox guess 666 này mình chỉ nói 5 người thôi đây Nagget 666 là một trong huyền thoại rốt đốc của The Creepypasta được người đồn đại là có lệnh quản trị viên cho bất kỳ trò chơi nào họ tham gia. Tức là hắn có sức mạnh quyền năng của một ác viên thực thụ kể cả đó là không phải là game của hắn. Tức hắn giống như tức là các kỹ năng của hắn giống như cả một CEO hay là một chủ tịch của một của Roblox vậy. Cái quyền năng của hắn còn lớn hơn cái một admin thực sự. và bất cứ khi nào người chơi di chuột qua hình ảnh khách khi xem máy chủ trò chơi tên của họ sẽ được sử dụng xuất hiện với tên gọi an an evil guest thay vì a friendly guest như bình thường guest số 66 thì là lúc đó là tính mình không nhớ năm nhiêu nhưng lúc đó Roblox đã phát hành ra tính năng guest để cho các em nhỏ có thể chơi ờ, chơi khách bình thường trước khi đăng ký tài khoản chính thức thì cái 666 thì nó có thể nói chuyện chat bình thường như tài khoản chính thức và cái 666 hắn có quyền năng chính vì hắn có quyền năng như một admin thực thụ nên hắn có thể chiếm quyền admin điều chỉnh game theo muốn của hắn ta và Roblox đã tìm cách xóa đi và tìm cách xóa đi Get 666 nhưng mà hầu như hình nhưng mà kết quả à, là hình như Get 66 có lẽ là hắn không thể nào bị xóa được thì mình có thể kể về đâu nè trong câu chuyện thần thoại khác không có một ngày chính xác nào có thể cho biết câu chuyện thần thoại ra đời khi nào có thể truyền thuyết đã tồn tại kể từ khi vị khách được tạo ra vào năm 2008 khi nó trở thành một trong những huyền thoại lâu đời nhất cho đến nay thì G666 là một trong những huyền thoại một huyền thoại lâu đời nhất Roblox Rút năm năm 2006 thì nó xuất hiện vào 2008 là một trong những lâu ờ, đợi nhất. <coughs> bị cáo buộc tồn tại trên YouTube. Ngay sau khi ra đời, huyền thoại đã được chứng minh là sai vì hóa ra bạn có thể sử dụng cái tiện ích mở rộng của trình duyệt như chỉnh sửa cookie này cho phép bạn thay đổi ID khách của bạn của mình và làm như vậy một người có thể trở thành khách 666 Vina đã không được chấp nhận khả năng quản trị viên huyền thoại và ghét mà ghét 666 được cho là có. Sau khi Roblox thông báo về việc loại bỏ khách vào tháng 10 năm 2000, năm 2017, phần lớn huyền thoại đã không còn tồn tại vì không thể xem hoặc chơi với tư cách là ghét 666 sau khi cập nhật. ghét <coughs> 666 thì hả? và cái sau sau mỗi lần cái cái sau sau sau xuất hiện thì thì hắn được tượng trưng như sự đại diện cho ác quỷ tượng trưng những số 666 đại diện cho thú khai quyền trước là quỷ Satan từ nãy thì mình đã nói tới một hai ba ba rồi giờ thì mình sẽ nói hai người nữa thôi thì hai người nữa mình sẽ nói đó chính là Cool Kid thật ra tên này là C00L k i d Cool Kid khu khí thì khác với các hãng hình như không có nhiều thông tin cho lắm thông tin về khu khí thì rất là ít thu khu khí thì ờ, hầu như hãng cực kỳ ít nhưng mà hình như hãng cũng có liên quan đến mỗi mỗi một này mình sẽ có một kẻ khai thác rốt to khét tiếng và biết đến với việc tự sản xuất các công cụ tìm khai thác và khai thác các máy chủ bằng cách đăng tác phẩm nghệ thuật của mình lên nên là bạn ta đã bắt giữ và mọi người đang nói rằng Cool Kids đang hợp tác với một một một tức là chúng ta hợp tác với với 1111 là 100 hacker khi tiếng nhất Roblox. <coughs> và mình nhớ rằng ngày xưa người ta đồn thổi là khu khiết á hắn đã lập ra một cái nhóm mà khu khiết á kiểu như nhóm đó chuyên các thứ về Roblox và tạo mấy cái như những cái phi thường và những người trong những người thành viên trong tổ chức khúc khí đây cầm được số mấy cái kỹ năng mà cho khúc khí làm ra vì như chạy nhanh ừ. cái giờ thì khúc khí tháng không còn hoạt động nữa như tin đồn cho rằng uh, khí nó đã có thể đã thật ra khu khí thì nguồn gốc thì có biết đến là khu khí là một quản trị viên Roblox cực kỳ khét tiếng à, đội một nhân viên nha à, nhân viên khét tiếng của Roblox đến sau mấy cách mấy năm rồi thì <laughs> hắn đã bị sa thải mà người không cần biết đâu khu khí ở đâu nữa và nhiều người còn đổ thổ cho rằng khu khí có thể bị trong tù bị nhốt trong tù do bên phía Roblox tố cáo ok giờ thì đến nhân vật cuối cùng thôi giờ đến cuối cùng đó chính là Lizard đây ở trên là laser rồi cần nó hơi đắt rồi đây skin cấp của laser nè bạn rồi ok này mình sẽ đọc luôn uh, đây mình sẽ đọc laser thì là một trong những bí ẩn và lâu đời nhất roblox mình thì nhớ đó em cũng kể chuyện ngày xưa luôn đây năm 2007 hai cầu thủ là quắc hai hai cầu thủ thôi mình sẽ nói lại là ngày xưa tên cũ của laser là lezucia anh chơi với bản thân của mình là malorina cái lời thoại mình nói bắt nguồn từ mi game ấy. ừ rồi khi chơi thì họ bị những người khác bắt nạt bị hip-hop bị report vô phụ cơ. và một ngày á thì họ đang chơi ờ, một game trong Roblox và nên nói với cái lời thoại thông qua mi game bởi vì ông anh mi game nói với cái chính xác mà mình nhớ một cái cũng nói đó nên mình nói nha các bạn đừng ném đá gì mình nha đó <coughs> đó và khi trong một ngày á, thì hai người đang chơi một game trên Roblox thì tự nhiên hai người lại bị nói chung là ờ, bị bắt là đánh đập dạ, đánh đập dã man nhưng mà sau đó Lesucia và Malorius họ chỉ nói câu tích tắc tích tắc nhìn đồng hồ quay người lại và ngã xuống đất ta sẽ tắm ở trong ta sẽ tắm trong máu của các người và lúc đó thì tự nghiêm bất ngờ vang ra và sẽ không và không thể tài khoản nó được nữa và xóa tài khoản được bị xóa nếu mà ấn vào mấy phần thì tài khoản bị xóa thì mấy bạn có thể sẽ thấy dòng chữ là cái đó ngày xưa nha chứ giờ rồi chứ chính chính là tiết tắc tiết tắc thù đã được trả đây nè thì dòng chữ hiện lên tiết tắc tiết tắc thù đã được trả và sau đó là sau đó Lesus hắn lezusia và Balorina hắn cứ vào cái hai người đó cứ vào trò chơi khác và cứ lập đi lại các câu nói này và giống như xóa tài khoản của người chơi khác ban à, admin rút gót <coughs> mình nói hơi dạo thôi này top 4 rồi nha bạn chơi dạo admin rút gót đã phát hiện ra hành vi của hai người này và quyết định cấm tài khoản của cả hai trong vòng 2 năm và đến uh, năm 2017 Lezucia